Xin chúc các khán giả của Ca Cộng một năm mới, năm quý mão thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn tấn tới. Và hãy đón chờ những chương trình còn rất hấp dẫn vào năm mới trên Ca Cộng.